trước khi đá chúng ta có nên cho ăn hay không và cho ăn như thế nào nếu các anh em đá vào lúc 7, 8, 9 giờ sáng thì các anh em nên chịu khó một chút nếu mà muốn tốt nhất cho con gà của mình thì nên chịu khó một chút 5 giờ rưỡi sáng 5 giờ cho tới 5 giờ rưỡi sáng thức dậy cho nó ăn một cái lòng đỏ hột gà nhưng mà trong trong cái lúc cho lòng đỏ hột gà cho con gà ăn cái lòng đỏ hột gà này các anh em nên lưu ý một số cái vấn đề nếu bơm một số mấy anh em, mấy anh em mà bơm lòng đỏ hột gà vào trong bầu diều của con gà thì hãy cẩn thận coi chừng lọt vô cuốn phổi nếu mà sáng hôm đó mà để lọt vô cuốn phổi rồi thì thôi cho con gà nghỉ luôn không có đá đấm gì nữa đó nha còn nếu con gà này là một con gà ba ký tư ba ký rưỡi cái họng nó lớn á cái miệng nó lớn thì chúng ta chắc bỏ cái lòng trắng đi chứ còn cái lòng đỏ nó cố gắng giữ đừng cho cái lòng đỏ nó bể manh cái họng con gà ra rót một cái thật là ngọt vào trong bộ diều cái đó là số 1 đó là tốt nhất chúng ta con gà cũng như con người thôi sáng có một chút đồ ăn trong bụng để cho nó vững bụng thì mới chiến đấu được mới đủ năng lượng và calo trong để quyết định một ngày hôm đó chứ không phải mà bỏ đối con gà để cho đá đó thì nó hại nha còn nếu chúng ta đá vào buổi trưa 10 11 12 giờ trưa thì á cái cử ăn vào lúc 6 giờ rưỡi tới 7 giờ sáng mấy anh em cho ăn bằng 1 phần 3 cái lượng thức ăn hàng ngày 1 phần 3 nha để rồi buổi trưa mình đá rồi ok tại vì á con gà mà nó đủ pin á thật sự nó ăn cắn bù diều buổi sáng đi nữa tới khoảng trưa trưa là nó tiêu gần hết rồi cho nên nó nếu mà cho ăn 1 phần 3 hay thậm chí có một số anh em dạng tay cho ăn 1 phần hai luôn là tới trưa nó sạch bách à nó tiêu hết ráo à thì con gà nó sẽ khỏe khoắn để nó đá nha còn nếu mà đá sớm quá thì dậy sớm một